các nghe này đó nó chỉ có một âm trang thôi âm trang như thế này dù về tài hay về xỉu cũng chỉ có một âm thôi rất là khó để qua có thể nhận biết các nghe này đó đó xỉu vừa nãy là tài hai chén tài bây giờ xỉu đúng không ạ các cũng không thể nghe được bởi vì cái hột này nó là hột trợ Vậy nên em không thể lắc là chén tài, chén xỉu hay hột đi đều cho các bác được Em lắc ở đây là để cho các bác nghe xem Là khi mà cái mặt hột nó rơi xuống Ở cái đĩa tài xỉu một âm và cái đĩa tài xỉu và cái đĩa chợ này Nó khác nhau như thế nào Vừa rồi em đã lắc đấy các bác nghe Các nghe thấy không ạ? Chỉ có một âm thôi đúng không ạ? Nên là dù có về tài hay về xỉu Thì mình cũng không thể biết được Đúng không các bác? Em lắc thử không mấy chén này Này đảo này đó các nghe được không ạ không nghe được đúng không các bác đây chính là cái đĩa tài xỉu một âm mà bên cơ sở em đã bán rất là nhiều rồi để giúp cho các bác khi đi chơi tại các đấu trường lớn thì rất là hay là nhiều thầy thợ người ta giỏi người ta nghe được hột vậy nên khi đi chơi mình chỉ cần mang cho mình cái đĩa tài xỉu một âm này vào thôi là sẽ